<laughs> Trái tim của robot, robot Em ơi em là ai Không cần lên dây cót yeah. Bên em đến ngày mai Chỉ cần em thay tốt <laughs> Không là anh thì ai Dù có là robot thì cũng yêu anh never và sai Và rồi ngày đầu anh gặp được em Cảm thấy thời gian cứ như ngưng động Để má ửng hồng em xinh như mộng Thử hỏi em muốn về cùng anh không Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại Cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai Anh chưa nghĩ phải say nắng một ai Nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại Và khi có em về chung một nhà có liều nhỏ hai quả thiên tha à, có anh bên cạnh em tìm đâu xa real lớp ở đây em tìm đâu xa người tốt như anh em tìm đâu ra trời ơi à trời Cái mùi gì đâu mà nóng quá vậy ta Tính ra là cũng gần đến trung thu rồi Sắp đến mùa hạ rồi Đâu phải là giữa mùa hè đâu Mà tại sao mà vẫn còn nóng quá trời quá đất vậy trời Từ sáng giờ uống hết mấy chai coca rồi mà chưa hết nóng nữa à, Còn cái con robot này nữa Sao từ nãy giờ đi chậm rì vậy hả Robot gì đâu mà chậm chạp quá à. Ngươi có thể nào đi nhanh hơn tí được không Vâng thưa chủ nhân Đã bật chế độ chạy nhanh À Hả cái gì chế độ chạy nhanh á đâu bây giờ ngươi thử, thử ngươi thử chạy cho ta xem coi có chạy nhanh thiệt không vâng tôi sẽ chạy cho chủ nhân xem ui trời ơi trời cái gì mà ghê quá vậy trời Trời ơi nó phóng một phát một nhanh ơi là nhanh luôn bạn ơi Dèo một phát biến mất luôn Ờ chạy Ủa khoan từ Vậy tính ra là ngươi chạy về nhà trước ngươi bỏ ta hả Con robot kia Quay lại đây Trời ơi trời con robot này Quay lại đây nhanh lên trời ơi trời trời ơi, trời, ơi phóng nhanh dữ vậy ta cái con robot này ngươi có thể nào mà ngươi chạy nhanh nhưng mà chạy nhanh như một con người đâu ngươi chạy nhanh như vậy rồi lỡ người ta nhìn thấy ngươi rồi người ta phát hiện ra ngươi không phải là con người rồi sao vâng thưa chủ nhân chỉnh chế độ bình thường trời ơi vậy từ đầu cho nó nhanh hơn bật chế độ chạy nhanh như siêu nhân luôn chạy cái dèo vậy người ta phát hiện là chết luôn á đâu bây giờ ngươi thử đi bình thường cho ta xem coi ngươi có di chuyển bình thường chưa vâng thưa chủ nhân Ai, rồi đó, được rồi đó, có vẻ là ổn rồi đó Trời ơi, trời, hồi nãy á, ta kêu ngươi đi nhanh hơn á Thì ngươi phóng một cái dèo luôn rồi, lỡ ngươi bỏ ta ở đây một mình rồi sao Đi bộ bình thường thế này thôi, đừng có đi nhanh quá Không thôi người ta phát hiện ra ngươi là robot á, hiểu không Vâng, thưa chủ nhân Rồi, ngươi có câu nào khác ngoài cái câu vân thưa thưa thưa chủ nhân không Ta nghe nhức đầu quá à. Ôi trời, thôi đi về nhà đi, mệt quá, à. nhanh lên, nhanh lên Ai, trời, nóng muốn chết Kỳ này về nhà phải làm ít ờ, trà sữa uống mới được Hay, <laughs> đi về nhà thôi ủa cái gì ạ à, ê em nhỏ à. em nhỏ quay cái em bé lùn lùn dạ. kia ủa làm gì đứng ở đây hay hay cái gì vậy ồ anh cao quá à anh cao thì anh lấy cho em cái bong bóng đi sáng giờ em lấy không được hả cái gì bong bóng gì ủa à cái chùm bong bóng của em nó bị dính ở dính ở ở, ở trên cây á hả dạ đúng rồi nhìn trời ơi cao quá em lấy không tới À yên tâm yên tâm có anh ở đây để anh giúp cho Trời em lùng quá cho nên là em không nhảy lên tới Đúng rồi để anh đi anh à, Cao thế này anh nghĩ là chắc mình phải leo lên trên cái cây cục điện này mình mới lên được Ok nhảy thử Ây trời chắc là không được em ơi Cái cây cục điện này nó trơn quá anh leo anh không được rồi Mà giờ bong bóng nó bị dướng trên kia cao quá làm sao mà lên Ây, Bây giờ làm cách nào đây ta Tội nghiệp thằng bé Dướng cái bong bóng lên trên đó rồi ừ, Làm cách nào đây ta ừ, ừ, ừ. À, à đúng rồi Quay Sammy Sammy Vâng Ngươi có thể nào lên trên kia lấy giúp ta cái bóng bay xuống này được không Được thưa chủ nhân À được hả được hả được rồi Vậy ngươi lấy giúp ta đi Vâng Khởi động chế độ bay Ủa Ui Trời Ngươi Ngươi bay được lên trên trời luôn hả Cái gì mà ghê quá vậy Trời ơi đúng là robot nha Ghê thiệt bay được luôn Wow Ôi nhưng mà khoan Ôi, Trời ơi chết rồi Sam ơi Ta nói ngươi nghe nè Bây giờ á Ngươi dùng chế độ bay Ngươi bay lên trên trời vậy á Lỡ đâu cái thằng bé này Nó nhìn thấy ngươi bay Xong nó đi nó nói Nó nói cho, cho người khác biết Rồi người ta biết ngươi là robot thì sao Tại vì con người bình thường Thì đâu có thể nào mà mà, mà bay được Bây giờ phải làm cách nào đây Thưa chủ nhân Tôi có khả năng xóa ký ức của con người Hả cái gì xóa ký ức á có nghĩa là ngươi có thể xóa được ký ức của của cậu bé này lúc mà ngươi bay lên là cậu ta sẽ không còn nhớ rằng là ngươi ngươi có thể bay đúng không Vâng, thưa chủ nhân Ờ, như vậy thì tốt quá rồi Bây giờ nè, đem bong bóng lại trả cho cậu bé đó Sau đó là hãy xóa đi cái ký ức mà ngươi bay lên hồi nãy đi Không thôi là cậu bé ấy mà đi đồn tầm bậy tầm bạ Là coi như người ta phát hiện ra ngươi là robot đó Nhanh lên Vâng Rồi, à, em em nhỏ ơi, em nhỏ Anh uh, trả lại bong bóng bay cho em nè Đó, bong bóng bay của em á Ủa con ngàn ơi, chị lấy mỗi anh đâu à? Anh nói nhiều à Trời ơi, chị ơi, cho chị hay quá Vợ chị hồi nãy em thấy chị bay được không Chị chỉ em bay ấy Sammy mau xóa ký ức của cậu bé này cho tôi Vâng thưa chủ nhân Bật chế độ xóa ký ức Ủa Sao mình ở đây vậy ta À, em nhỏ ơi em nhỏ trời ơi, không không có gì đâu hồi hồi nãy á, là em bị dính cái bóng bay ở trên cây á rồi anh chị lấy cái bóng bay xuống cho em nè cái bóng bay em em đang cầm trên tay nè thôi được rồi bây giờ về nhà đi đừng có đi lung tung nữa có chừng bị lạc á hiểu không ồ vậy cảm ơn anh chị nha ủa mà mình chạy muốn bay nào đó mình không nhớ ta ờ đi về đi đi về đi trời ơi thằng nhóc này wow tính ra là ta cũng không ngờ rằng là một con robot như ngươi có thể gọi là dùng được nhiều thứ như vậy luôn á nào là bay được nè chạy nhanh được nè rồi còn có thể xóa được ký ức của con người nữa ghê thiệt luôn á wow nhưng mà thôi được rồi bây giờ thì ờ, cũng xong chuyện rồi thôi đi về nhà thôi nhanh lên vâng thưa chủ nhân về nhà về nhà Đúng rồi, cho xin ít tiền đi chơi nét cơ nhỏ kia Mày Hả? Hình như bên kia đang có hai tên côn đồ đang bắt nạt một ai đó phải không ta? Dạo này ở trong cái khu phố này tùm lum chuyện xảy ra hết à Ủa mà, mà khoan, cái người kia là ai mà nhìn quen quen quá ta? Hình như là là Camui thì phải Ủa, Sammy, ngươi, ngươi thử nhìn dùm, dùm cho ta coi bên kia có phải là Camui không vậy? Thưa chủ nhân, đó chính là Camui Hả? Là Camui sao? Trời ơi, hai cái tên côn đồ này dám bắt nạt bạn của ta hả? Láo thiệt chứ. Ờ, hai người hãy hành tha em. Tiền này là không lấy được đâu á. Tiền này là mẹ em đưa cho em để đi chợ. Nếu mà không có tiền về thì mẹ em mắng em mất nên hai anh tha cho em lần này đi. <laughs> không có không cảm gì hết trơn á bây giờ một là mày đưa tiền tao để tôi tao đi chơi net hai là tao với đại ca tao á quýnh mày luôn á mày tên đồng đưa tiền đây nhanh lên quay quay quay hai người kia hai người kia hai người tính làm gì bạn tôi hả dám ăn hiếp bạn tôi là tôi không tha cho mấy người đâu nha ờ phong cần cứu tôi với giúp tôi với ông ơi à? qua đây qua đây Ê, cảm ơn qua đây mày là thằng nào ấy ê ê thằng kia mày là thằng nào ủa hai người không cần biết tôi là ai chỉ cần biết tôi là bạn của ca mui nếu như hai người mà đụng đến ca mui là là coi như là đụng đến tôi rồi tôi tôi không tha cho mấy người đâu nha dám bắt nạt bạn tôi hả ủa Ờ, sư đệ, thời thằng nào vậy sao hôm nay đầu gối dữ vậy? Ê, Ôi, thằng không, không phải việc của My á, thì My đi chỗ khác đi, đừng có can thiệp vô My tin à, thì có khi ta quấn luôn cả My đấy Nè nè, tôi nói cho hai người biết nha Hai người á, lớn hơn bọn tôi rất là nhiều Thì hai người tự đi mà kiếm tiền đi, đi làm kiếm tiền đi Tại sao không chịu đi làm Mà bây giờ chấn lột tiền của của, của con nít Hai người không thấy xấu hổ hả? À? Ê, thì đệ, th à, thằng đó nó hỏi ta không biết xấu hổ thì đệ nhưng mà ta không có giống xấu hổ. <laughs> Mình nhìn mày mình nhìn mặt này tụi tao giống xấu hổ lắm hả? Ờ, hả? Cái nhìn cái mặt là xem ơi xấu hổ không? <laughs> tôi nói rồi đó, hai người làm sao thì làm. Nếu như mà hai người mà đụng đến bạn của tôi á thì hai người đừng có trách tôi, tôi không tha cho hai người đâu. Nhưng mà bây giờ tao hết đụng á mày làm gì được tao hả? Hả? Đúng rồi, sợ đó, sợ đó. À, hai người này láo thiệt không sợ tôi hả? Còn tính rồi là quýnh bạn của tôi nữa hả? Nếu như hai người dám đụng vô bạn tôi ha Thì thì, thì, thì tôi sẽ không tha cho hai người đâu Có giỏi thì nhau vô Yeah dạ. Ây da mấy anh ơi tha cho em lần này mấy anh ơi Ây đâu có đừng quên em à Mấy người đừng tán phong nó phụ Mày nè Mày rồi nữa anh mày đã cứu biển nhân hả mày trời tha ơi em, em lần này đi chủ nhân bị tấn công phát hiện nguy hiểm bật chế độ bảo vệ hai người kia dừng lại Ủa con nhỏ này con nhỏ nào đi ôi cô không biết luôn đại ca nhỏ này à nhỏ này hồi nãy như đi chung với thằng này nè đại ca à đi chung hả ê con nhỏ kia mày đừng có xía cho chuyện của tụi tao hai người mau dừng tay lại nếu không sẽ biết tay tôi trời đau quá ê hình như con nhỏ này nó nói chuyện như con robot đấy mày ê trời về không quan tâm đâu đại ca thấy nhỏ này láo quá hay giờ mình quýnh nó luôn đi đại ca quýnh luôn anh em quýnh ok chơi luôn mày á mày mày á mày xía cái chuyện người khác mày á mày mày đã mày nè quýnh quýnh đâu cái đầu nó quýnh đâu cái đầu nó đây đây ca đây ca đây ca đây ca đây ca đây ca đây ca em hỏi đây ca ủa sao nãy mình quýnh cái đầu nó không không không không chia dê gì vậy đây ca ừ tao kỳ với tao sao quýnh nhỏ này quýnh đâu cái đầu nó nãy giờ mình tụi quýnh đâu cái đầu nó cục sắt vậy ồ đúng rồi đại ca cũng nói vậy rồi trời em quýnh đó đó nó xi nhê gì á mà người nó còn cứng nữa không lẽ nó là quá giật hả đại ca trời đất ơi hình như nó quá giật cái sao mình đấm đồ á mình đau tay quá trời đất luôn nè trời sao vậy đâu vậy đâu tấn công trời ơi trời chị ơi chị ơi chị tha cho em chị ơi chị ơi chị tha cho em trời biết lỗi rồi chị ơi chị tha cho em trời chủ nhân ơi chủ nhân có sao không ờ ui hình như phong bị ngất rồi hay sao hay sao mình mình đưa phong đến bệnh viện đi không nhớ đâu có vấn đề thì sao đưa đến bệnh viện đi sam ơi Trời ơi đau quá mấy bạn ơi <laughs> Cái bọn ác độc này Tại sao bọn nó có thể quýnh mình ra đông nổi vậy luôn hả à? Gãy chân của mình luôn rồi nè Tự nhiên làm anh hùng cứu mỹ nhân chi Đau quá trời quá đất trời, Đau quá à, Chủ nhân, chủ nhân có sao không hả còn hỏi nữa hả robot sammy ngươi không thấy sao chân của ta bị gãy luôn rồi nè mà ngươi còn hỏi nữa tự ờ, nhiên không làm anh hùng ờ. cứu mỹ nhân chi vậy trời thôi nhưng mà thôi kệ nói chung là giải cứu được ca mui được rồi không để cho ca mui bị bọn nó bắt nạt ủa nhưng mà khoan từ từ robot ta nói ngươi nghe nè tính ra từ trước giờ nha ta để ý á là ngươi có mỗi một cái câu ngươi nói đi nói lại hoài nào là chủ nhân có sao không Tân lệnh chủ nhân Vâng tân lệnh chủ nhân Có mỗi mấy câu đó ngươi nói đi nói lại hoài à Ngươi có thể nào nói chuyện như một con người bình thường được không Tao nhức đầu lắm á Vâng thưa chủ nhân Bật chế độ âm thanh Hả Bật chế độ âm thanh là sao <coughs> Nói như này được chứ chủ nhân à, à, Ủa cái gì Sao người nói chuyện nghe bình thường y như con người bình thường vậy? Vâng thì tại vì trong người tôi có cài đặt chế độ âm thanh nên tôi có thể nhái tất cả các loại âm thanh nào mà tôi muốn. Trời ơi, vậy tại sao ngay từ đầu ngươi không nói âm thanh như thế này đi? Ngươi nói cái tiếng nghe như thế này là ta còn nghe dễ chịu hơn. Hey, thôi được rồi, từ nay ngươi cứ dùng cái tiếng này ngươi ngươi nói chuyện cho cho cho cho ta nha. Vâng, thưa chủ nhân. Ai trời ơi, vậy phải nghe dễ thương hơn không? Ai, nhưng mà khoan, ta khát nước quá à Bây giờ ngươi hay nào dẫn ta xuống dưới kiếm tí nước uống được cho ta khát nước quá à Dẫn chủ nhân xuống hả Đúng Nhưng rồi. mà dùng cái xe lăn này này khá là chậm Bây giờ tôi sẽ bưng chủ nhân đi được không Hả à, Bưng ta đi á Ờ à. cũng được Đâu ngươi thử bưng bưng Ê. ta coi ừ. Ủa? Rồi chủ nhân leo lên đầu tôi đi Hả à, cái gì vậy Sao tự nhiên ngươi ngươi ngươi bỏ ta lên trên đầu ngươi không vậy cái gì cơ vậy Ừ. Trời ơi cái gì Chuẩn mà ngươi bị lấy nước ngươi cái gì mà ngươi ngươi ngươi khỏe dữ vậy trời ơi coi chừng nha coi chừng đụng đụng đầu tao bây giờ trời ơi trời đi đi chậm chậm thôi chậm chậm thôi Ây da, trời ơi đụng đầu tao nè Ây da đâu quá ừ. nước đâu ta hả à, nước hả từ từ ta xem coi hình như ngoài kia có nước sao á ra ngoài canh tin mua mua mua nước đi ấy da trời đụng ừ. đầu tao nè đâu quá tụi nhật có sao không đụng đầu ta chứ còn sao gì nữa ê tính ra con robot này cũng có ít kia ha bây giờ à, ngươi mau mau dẫn ta chỗ nào á có bán nước đi ta mua nước ta uống người ta khát nước quá à ừ, nơi có nước hả đúng rồi vâng, lên thưa chủ nhân nước đâu ta nước nè à tôi tìm thấy nước rồi nè ôi ôi ôi robot robot bình tĩnh bình tĩnh cái này không phải là nước uống được đâu nha cái này là nước hồ á không có uống được đâu trời ơi ừ, nước nào mà chạy là nước hi ôi cái gì vậy ôi à, ôi trời ơi cái con robot này tôi làm cái gì vậy à? chủ nhân uống nước nè nè có chai nước luôn Trời ơi, tại sao ngươi có thể khờ khạo vậy hả? Cái này là nước hồ mà, chứ đâu phải là nước uống được đâu, ngươi quăng xuống đây vậy. Mau mau bới ta lên coi lạnh quá. <laughs> Ừ, vâng, thưa chủ nhân. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, ừ. trời. Ây, trời ơi, con robot này. Rồi rồi, đi đi đi, lên lên lên. Trời ơi. Sao sao mà à. con robot này nó khờ dữ ta. Thôi, đi ra ngoài canh tin. À không, ra ngoài canh tin gì nữa, dẫn ta lên trên phòng để ta thay đồ coi, ướt hết người ta này nhanh lên. Vâng, thưa chủ nhân. Trời ai đụng đầu ai da, đầu ai da, ai da, ai da, ai da, đụng đầu ta à. Trời ơi đau quá Hey, trời ơi khổ thiệt luôn á Nói chung mà ngươi ờ, gọi là có lòng tốt Dẫn ta đi uống nước thì cũng được á Nhưng mà ta nói ngươi nghe nè Nước ở dưới kia ừ. là nước hồ Không có uống được đâu Cho nên là lần sau á đừng có quăng xuống đó nữa nghe chưa Vâng thưa chủ nhân Trời ơi khổ quá trời quá đất luôn trời Ai, Nhưng mà ở đây chán quá à. Không có ai nói chuyện ta ngoài ngươi hết Buồn ghê á bác sĩ ơi bác sĩ Ủa? trời Ủa ơi mấy chú ơi mấy chú có ai thấy con của tôi có ai thấy cháu của tôi ở đây trong bệnh viện không nó tên là phong cận tv á mấy chú Ủa, bác có à? đây không ơi ông nội ông nội ơi con bên đây nè Trời đất ơi, cháu của ta đây rồi, Phong Cận Ôi, Con làm cái gì mà ra nông nổi này vậy hả con? Ờ, trời ơi, ông nội ơi Ông nghe con bị bệnh xong ông ở dưới quê ông lên đây thăm con hả? <laughs> Trời đất ơi, tất nhiên là như vậy rồi Bây giờ á, chỉ còn có một mình ta là người thân của con thôi Ta không quan tâm cho con thì ai quan tâm cho con hả? Ôi cảm động quá à. Thôi nhưng mà không sao đâu nội Con không bị gì đâu à, Chẳng qua là một người bạn của con á Bị một đám côn đồ tấn công Cho nên là con mới ờ, nhào vô con giải cứu bạn của con Cho nên là bị bọn nó ờ, đánh ờ, Chỉ hơi bị gãy chân thôi Chắc là tầm vài tháng là hết à Không có gì đâu Gãy chân mà còn nói là không sao nữa hả Hời Phong Cận à con có biết là làm như vậy ông nội rất là lo không hả? Bây giờ con mà xảy ra chuyện gì á, ông nội không biết sống như thế nào nữa. Ôi, ông ơi, con là con trai mà, con lớn rồi, ông không cần phải lo cho con vậy đâu. <laughs> không cần phải lo cái gì, ba mẹ con á đã đi Mỹ từ khi mà con á gọi là mới có sinh ra thôi. Chỉ có ta một mình chăm sóc con từ trước tới giờ. Hây. Ôi, trời con biết rồi mà mệt ông nội quá Nói chung là ông nội nói con vậy đó Ủa, nhỏ này là ai vậy? À bạn gái của con đúng không Ủa, ủa ê, dạ không không phải ông nội ơi đây không phải là bạn gái của con đây là là là bạn thôi à <laughs> Bạn trời đất ơi là bạn là con gái là bạn gái đó hiểu chưa ủa trời trời ơi, ông nội ơi tính ra là bạn với lại là bạn gái là khác nhau mà Em thiệt tình luôn á Ông nội thất vọng về con quá Bây giờ á là con đang tuổi ăn Tuổi sự nghiệp Không có được yêu đương gì hết trơn á Nếu mà yêu đương á Là ông nội dắt con về quê chăn trâu á tên không Trời, trời ơi Mệt ông quá à. Lúc nào ông cũng cứ đòi dẫn con về quê hoài Con nói với ông nghe nè Con sống ở thành phố quen rồi Với lại á, con phải sống ở thành phố á Thì gọi là tương lai sự nghiệp của con á Mới có thể gọi là phát triển được Ông cứ bắt con về quê hoài Nhưng mà con nói thật Đây là bạn Chứ không phải là bạn gái Ông tin con đi Sao mà được Bây giờ con hãy nói một cái gì đó Để cho ông nội tin đi à, à Biết biết nói gì giờ trời Con chỉ biết nói đây là bạn thôi À vậy không chứng minh được đúng không Vậy tức là nó là bạn gái rồi Đi về quê nhanh lên Trời, Về quê nữa sao mà về quê hoài Trời ơi mệt quá Thôi được rồi nếu như mà ông nội không tin con Thì chỉ còn cách là con phải nói sự thật thôi Thật ra đây không phải là con người Mà đây chính là robot Robot dạ. Trời đất ơi, ba mẹ nó gửi tiền cho nó ăn học, cho nó tớt lên nó hành người bây giờ á, nó bị ảo hả trời. Con ơi, con có bị cái gì không mà sao con nói đây là robot vậy con? Trời, ông nội tin con đi, cái con bé này nè là robot á chứ không phải là con người đâu. Ông tin con đi, con nói thật mà. Thôi được rồi, được rồi, bây giờ con cứ ngồi yên đây để ông nội lên smartphone coi coi cái vé về quê là bao nhiêu tiền tí nữa ông nội cho con về quê luôn. Ôi, về quê đó chẳng con nói thật, đây là robot mà. Ờ, ờ, ờ, thôi được rồi, bây giờ ông nội không tin đúng không? Để con chứng minh cho ông nội thấy. Ơi robot. Robot Sammy. Vâng, thưa chủ nhân. Hey, ừ. Sammy hãy nghe lệnh ta đây Rồi bây giờ nha ông nội coi này nha Con nói là nói thật chứ không bao giờ con nói dối ông nội đâu à, Robot Sammy Bây giờ à, làm cái gì trong nội ta tin ngươi là robot ta À ngươi hát trong nội ta nghe một bài đi Hát đi Hát bài nào cũng được ừ. Vâng thưa chủ nhân Kìa con bướm vàng Kìa Đó. con bướm vàng Cái gì vậy Sao ông nội quýnh con Trời đất ơi, ông nội nói con nghe nè, hát thì ai chả hát được Bộ á, con tưởng đâu ông nội là đứa trẻ lên ba hả? Hả? Linh lừa ông nội hả? À, ừ ha, đúng rồi ha các bạn Tính ra là hát thì ai chẳng hát được đúng không? Con người cũng hát được mà, đâu phải mỗi robot hát được đâu Vậy giờ sao chứng minh cho ông nội mình tin đây là robot ta À có cách rồi có cách rồi À À, robot Sammy, ta hỏi ngươi nè, ngươi có biết uh, biến hình không? Biến hình hả? Đúng rồi. Ồ, là có nghĩa là biến từ người này sang người khác hả? Đúng rồi. Ồ, tôi làm được. Làm được đúng không? Ok, vậy được rồi. À, bây giờ á, ông nội không tin con đúng không? Ông nội nhìn nè. Rồi, bây giờ um, kêu robot Sammy biến hình gì vậy ta? Um, biến hình uh, cái trái cây hả? Ờ, không, không được. Hay là biến thành cái xe lăn? Ờ, cũng không được luôn. À, biến hình gì vậy? À đúng rồi. Robot Sammy, bây giờ ngươi thử uh, biến thành ông nội của ta coi. Uhm... Ok, vâng, thưa chủ nhân. Rồi ok. Nè nha, bây giờ nè, ông nội nhìn nha. Coi robot Sammy biến hình nè, rồi biến hình đi. Khởi động, chế độ, biến hình. Ôi trời đất ơi, nó biến hình thiệt được nè Trời ơi thấy chưa con nói mà ông nội không tin con Bây giờ robot Sammy đã biến thành ông nội kìa y hệt luôn đó à. Rồi bây giờ ông nội tin con chưa Tin nó là robot chưa Thôi được rồi ông nội tin con đó Ủa nhưng mà làm sao á con kiếm được con robot này hay vậy à, thật ra câu chuyện cũng dài lắm ông nội ơi tính ra là con xuống dưới một cái căn hầm á xong con kiếm được nó bên dưới căn hầm đó nhưng mà nói chung là chuyện dài lắm con không biết kể sao hết trơn à nói chung là bây giờ là nó coi con là chủ nhân của nó nó, nó đi theo con hoài à <laughs> ôi nói chung như vậy cũng được Ai, ta cũng an tâm một tí cũng có người gọi là chăm sóc cho con á thì cũng đỡ nói chung á là có robot ở đây rồi cho nên là ông nội cũng không cần phải lo lắng cho con đâu có robot chăm sóc cho con rồi mà <laughs> Thôi được rồi, bây giờ à, robot Sammy Ngươi mau biến hình lại thành bình thường đi Chứ giờ tao nhìn thấy một lần hai ông nội lận Tao không biết ai là thật, ai là giả luôn á Nhanh lên Vâng, thưa chủ nhân Khởi động, chế độ, biến hình Rồi, ok, đó, thấy không, ông, ông, ông nội thấy hay không, muốn biết thành ai cũng được luôn, ok Trời ơi, quá xịn, quá xịn <laughs> À mà đúng rồi, có chuyện này con phải nhắc ông Đó chính là chuyện Sammy là robot á, thì ông nhớ là hãy giữ bí mật giùm con nha Đừng nói cho ai biết hết, không thôi là sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đâu mà À quên nữa, tao nói ngươi nghe là robot cái dĩa trái cây này á, tao để lâu lắm rồi Mà tao không có ăn, cho nên nó hư hết trơn rồi Ngươi mau về giùm ta đi Vâng, thưa chủ nhân Nhanh lên Rồi ok, cảm ơn ngươi Ai, nhưng mà ở trong bệnh viện lâu quá mà sao không thấy bạn bè mình tới thăm mình ta anh em tốt cái kiểu gì đâu mà mình bị bệnh mà không ai đến thăm hết buồn ghê trời đâu rồi chán thiệt đâu rồi đâu đâu ai bác sĩ không cái dịch kìa nào tên là phong cận tivi không đâu rồi ê mọi người tôi bên đây nè Ui, mọi người Phong ở bên kia kìa Qua đây, qua đây mọi người Trời ơi, trời tôi nhớ mọi người quá à, Trời tính ra là tôi ở trong bệnh viện nguyên ngày rồi Giờ anh em mới mới tới thăm tôi ha Anh em tốt ghê ha ha Anh em tốt ghê ha dạ. Phong, à, ờ, Phong, Phong ơi Cảm ơn ông lần trước cứu tôi nha Tôi tôi có mua hoa quả này Ông có gì ông ăn nha Trời ơi, có gì đâu mà ca mua này khách sáo quá Tại vì chúng ta là bạn bè mà Cho nên tôi thấy bà bị mấy thằng côn đồ á, nó ăn hiếp Thì tôi phải nhào vô Tôi gọi là giải cứu bà chứ Trời ơi, bạn bè nhau mà Ôi, từ giờ mua thêm trái cây kiểu nữa khách sáo à <laughs> Trời ơi, ừ. trái cây đâu ăn thôi Ông biết sao giờ tôi mới à? vô thăm ông Sáng giờ tôi chạy quanh thành phố mới mua đôi Nike Jordan mới này tặng ông nè Ồ, ông mua giày tặng tôi hả à, Đúng rồi, ông đi thử đi, ông chạy vòng tôi coi Ê, nhưng mà tính ra tôi bị gãy chân mà ông tặng giày sao tôi mang được dịch Ờ ha Ờ thôi, không sao, không sao Không không đi giày được thì bây giờ tôi với ông ra ngoài đi dạo chơi chơi, chơi bắt dí đi Ê, ông nội ơi tôi đã nói là tôi bị gãy chân mà từ nãy giờ ông cứ rủ tôi đi chơi bắt dí rồi, rồi, rồi tặng giày tôi ông cà khịa tôi hoài nha thôi nhưng mà thôi cảm ơn ông vì món quà nha cái đôi giày tôi mang về nhà tôi ờ, để từ từ khi nào chân tôi lành thì tôi mang cũng được <laughs> cảm ơn mọi người nha thôi mọi người đến thăm tôi thì tôi vui rồi mang quà làm gì khách sáo á <laughs> à ủa mà phong ơi bác này à? là ai vậy À đây hả Xin giới thiệu mọi người Đây là ông nội của tôi mới ở dưới quê lên á Chào mấy đứa dạ cháu chào ông ạ Chào mấy đứa, ông, là ông nội của Phong Cận nè Mấy đứa chơi với nó nhớ giúp đỡ nó nhiều nhiều nha Trời ông nội này kỳ quá à Tính ra con lớn rồi mà ông cứ gọi là nhắc nhở gì không à Thôi rồi bây giờ à, bạn bè con tới rồi Hay là giờ ông nội à, ở đây chơi chúng bọn con đi Tí nữa khi nào á con khỏe bệnh này á Ông nội về chúng con Về nhà con ở với ở với con vài bữa đi Về quê sau Chứ ông nội về quê hoài à, để con ở đây một mình buồn lắm nha đúng rồi Ôi, nếu mà con nói như vậy rồi thì cũng được Với lại là bây giờ con cũng đang bệnh nữa Ta cũng không thể nào mà về nhà một mình được Thôi ta sẽ ở lại đây chơi vài ngày với con vậy à, Dạ trời ơi ông nội đây với con con vui rồi Thôi rồi bây giờ à, mọi người vào đây à, <laughs> vào đây thăm tôi rồi Hay bây giờ à, kiếm cái trời đó Bọn mình chơi game chung nhau đi ha Chứ giờ tôi ừ. tôi tôi bị uh, què chân luôn rồi Tôi không có thể nào mà tôi ra ngoài chơi bắt dí hay là đá banh được đâu Cho nên là bây giờ mình lấy điện thoại ra chơi game đi Trời Thì bây giờ mà cũng bây giờ dù ông nội với Phong cận đâu kia chơi nhảy dây. này tôi nói ông biết ra tôi bị gãy chân mà ông cứ đòi chơi nhảy dây rồi bắt dí ờ, đâu không vậy. Trời ơi trời. Trong dịch này. Thôi rồi bây giờ bọn mình à, lấy điện thoại ra chơi Free Fire đi mọi người ha. Lấy điện thoại chơi Free Fire đi. Ok. Ờ, vậy đi. Ok ok. Vô vô vô solo. Rồi rồi vô vô. Hey, cuối cùng cũng được về nhà rồi sau vài tháng ở trong bệnh viện. Ủa, ủa mà khoan trời ơi ủa tại sao cửa nhà mình lại mở ta ủa tính ra lúc mình đi mình có đóng cửa mà ơi robot tính ra là ta kêu ngươi ở nhà ngươi coi nhà ta mà tại sao cửa lại bị mở vậy có ăn trộm hả ừ, gì kỳ ta tôi nhớ là tôi trước khi đi là tôi đóng cửa rồi mà trời ơi chết rồi chắc chắn là có ăn trộm rồi thiệt luôn á ơi ủa đâu rồi ủa khoan ủa ủa ông ông nội cháu của ta về nhà rồi đó hả Ủa ông nội sao ông còn ở đây vậy Con tưởng là ông lên thăm con vài ngày rồi ông về chứ Tại sao ông ở đây cả tháng trời vậy Ai, bây giờ là ông quyết định rồi Ông sẽ ở lại đây chăm sóc cho con luôn Vậy thì ông mới yên tâm được Hả? Cái gì? Ông nội ở đây luôn á Không được đâu robot robot em ơi em là ai không cần lên dây cót yeah. Dạ. bên em đến ngày mai chỉ cần em thay tốt không là anh thì ai dù có là robot thì cũng yêu anh never sai và rồi ngày đầu anh gặp được em cảm thấy thời gian cứ như ngưng động để má ửng hồng em xinh như mộng thử hỏi em muốn về cùng anh không dạ. vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai anh chưa từng